Rồi trong video này tôi sẽ hướng dẫn anh chị em mình xử lý à, cái lỗi đó là gì Là thiếu cái tệp uh, ads.txt ở trên website của mình đó, Thì nó sẽ báo ở trên cái Google AdSense nó là gì thu nhập của bạn có thể bị ảnh hưởng đúng không Thì bạn cần khắc phục ngay Đấy, Thì bấm sổ này ra này Thì nó báo như sau là để ngăn chặn uh, tác động nghiêm trọng đến doanh thu Hãy tải tệp uh, ads.tt xuống Sau đó tải lên uh, tải lên tên miền gốc của mỗi trang web đó ví dụ tôi đang có cái website này đang sẵn sàng rồi đúng không thì bây, bây giờ tôi sẽ bấm tải xuống này bấm tải xuống là để stop đi đó, thì bây giờ mình sẽ bấm đọc như sau này sau <clears throat> nó hướng dẫn kiểu gì các bạn nhé rồi thì bây giờ mình sẽ gì mình sẽ cần phải à, à, đăng nhập rồi là làm theo các bước hướng dẫn ở đây bấm tải xuống này rồi thêm mã nhà xuất bản vào tệp à, ads.txt thì bây giờ mình sẽ làm như sau này <clears throat> đấy xong sau cùng là mình sẽ chèn cái dòng này đúng không dán cái dòng này vào từng tệp à, ads.tt của bạn thì đầu tiên mình sẽ truy cập vào website của mình bạn nhé à, vào website của mình này sau đó mình sẽ bấm vào phần của chữ web này à, sau đó mình sẽ bấm vào phần à, plugin này bấm cái mới các bạn nhé và mình sẽ bấm từ từ khóa ads này chấm txt này ở đây à, mình sẽ cài đặt cái à, plugin có tên là ads.tt manager các bạn nhé à, 710 up này có hơn 100.000 lượt uh, tải kích hoạt này bây giờ mình sẽ bấm cài đặt nhé à, trong trường hợp là uh, một số anh chị em mình báo tôi là gì là cái em không cài được thì thì các bạn phải nâng cấp cho tôi là gì cái phiên bản php hoặc là cái phiên bản uh, à, WordPress nhé các bạn nhé đó thì uh, bây giờ tôi sẽ bấm vào phần cài đặt này và sau đó mình sẽ bấm vào kích hoạt các bạn nhé và ờ, sau đó mình sẽ bấm vào phần cài đặt các bạn này nó có phần ads đây chấm txt mình bấm vào đây các bạn nhé rồi ờ, sau đó đâu mình sẽ mở cái file mà mình mới tải về đây đây cái, cái file ở trên uh, cái trang là Google AdSense mình mới tải về đây mình tải xuống đúng không đây tôi đã tải đây mình bấm uh, mở ra này đó và mình sẽ copy các bạn nhá mình sẽ copy cái đoạn mã này và mình sẽ dán vào ờ, mở ra đây bạn em mở ờ, trên cái trang này mở cái website của mình này và mình sẽ dán vào đây bạn này pass vào đây này và mình bấm xếp trên lại đã điều lại đấy nhá và sau đó mình bấm enter này mình bấm enter xuống số hàng số 2 này và bây giờ bây giờ mình sẽ mở ra đây này nó bảo dán cái dòng này vào từng tệp đó ads.tt của bạn này đó tẹp mà ads.tt của bạn là bây giờ trông giống như, như sau này vân vân này đúng không thì mình sẽ mình copy cái đoạn hàng dưới đấy bạn nhé copy hàng dưới đây này copy nhá copy này mình sẽ mở sang cái website của mình này và mình dán hàng số 2 này pass đây bạn nhé đó, sau đó mình bấm xếp triển lại này à, chúng ta gì là chúng ta sẽ mở sang cái ờ, cái trang Google AdSense này mình sẽ đợi trong vòng khoảng độ từ 8 đến 12 tiếng các bạn nhé thì Google nó sẽ xử lý giúp chúng ta nhé vậy chúng ta sẽ có cái thu nhập ở trên cái phần ờ, quảng cáo website của mình các bạn nhé đó. và anh chị thấy đoạn video này hay giá trị là các bạn có thể bấm đăng ký kênh của tôi là phạm thanh bình để bạn ờ, sẽ nhận được nhiều video tiếp theo giá trị hơn và cuối cùng là chúc anh chị em mình sức khỏe xin chào hẹn chị ở trong video tiếp theo của tôi